Thưa quý vị và các bạn, với xu thế xã hội ngày càng phát triển, việc lựa chọn vật liệu xây dựng an toàn với sức khỏe, thân thiện với môi trường đã và đang được người tiêu dùng quan tâm hơn, qua đó nâng cao chất lượng công trình xây dựng cũng như chất lượng sống. Thị trường bất động sản vật liệu xây dựng có những trầm lắng nhất định trong 7 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện Stroman của tập đoàn Tân Á Đại Thành vẫn được nhiều khách hàng tìm hiểu với 4 yếu tố quan trọng đã được khẳng định là sản phẩm đồng bộ, chính xác tuyệt đối với dây chuyền đồng bộ châu Âu, tuổi thọ cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe và thân thiện với môi trường nhờ được sản xuất từ 100% nguyên vật liệu là nhựa nguyên sinh. Sản phẩm này mang lại giải pháp hàng đầu đối với lĩnh vực ống trong tường, góp phần tạo nên chất lượng và thẩm mỹ, tăng độ bền và an toàn cho các công trình xây dựng, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sau khi tôi được ờ, nhân viên ờ, tư vấn về vấn đề sản phẩm cho ờ, mình nên tôi cũng tin tưởng nên mua về sử dụng gia đình nhà mình. Thứ nhất là nó độ bền và đảm bảo sức khỏe. Vấn đề đầu tiên là vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Thứ hai là vấn đề chất lượng. Thứ ba là là cái vấn đề với môi trường. Bây giờ là ba vấn đề mà người tiêu dùng đang quan tâm nhất với sản phẩm ống nhựa. Thì riêng cái sản phẩm ống nhựa cho mình của chúng tôi đã đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chí trên của người tiêu dùng, kể cả những khách hàng có tính nhất cái đặc thù cái ống nhựa Stroman ấy là toàn bộ dây chuyền ở máy móc mình nhập khẩu từ châu Âu và đã có từ chuyên gia từ châu Âu bên Đức bàn giao. Cái nguyên liệu của chúng tôi thì ờ, nhập được nhập khẩu từ nhựa nguyên sinh từ các tập đoàn lớn của Thái Lan như là SCG. Thì là các cái tượng nguyên sinh này khi mình ờ, làm thành cái thành phẩm ống nhựa ấy, không có lòng độ trì và rất an toàn cho người khi mà sử dụng. Ống nước, đặc biệt là ống trong tường là phần rất quan trọng đối với mỗi công trình xây dựng. Chính vì vậy, lựa chọn những sản phẩm an toàn chất lượng không chỉ mang lại lợi ích cho người sử dụng mà còn góp phần tạo nên những công trình xanh, thân thiện, góp ích cho xã hội.